À, xin chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn đến với trận chung kết hạng cân 48kg nam Giải vô địch Vô Nam tỉnh Bình Dương năm 2019 Trận đấu được bắt đầu Good night. trọng tài tiến hành nhắc nhở hai vận động viên để thi đấu tích cực hơn thì uh, xin uh, quý vị và các bạn hết sức thông cảm thì hiện nay ngoài trời đang uh, mưa và trong nhà thi đấu thì chưa bật đèn nên uh, khá là tối mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm Tiếp tục hiệp thi đấu thứ hai trận tranh chung kết hạng cân 48 kg nam giải Bobby Nam tỉnh Bình Dương năm 2019. Như vậy là trận chung kết hàng cân 48kg nam đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin mời quý vị theo dõi những à, trận đấu tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều.